Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hôm nay thì cũng à, gần Tết rồi, Phước ghé lại đây thăm bà Út qua Bà mà hôm trước Phước đã cấp cho bà để một cái căn nhà đó hồi cách đây cũng gần chắc cũng 2 năm rồi Đi, giờ mình vô từ từ đi Chào cô Phượng nha Rồi, rồi, rồi, bữa nay dán rồi ha dạ tại gần tết đó cô chú anh chị à, phước à, bằng việc nhà đó với lại vợ của phước sắp xanh đó nên à, phước tranh thủ ghé thăm để cho à, tiền à, hỗ trợ cho bà luôn lại à, biếu bà cái dụng quà để bà ăn tết đây là cái đường hồi xưa mình đi à, vô thì nó sẽ bị à, ngập nước nè khó đi giờ thì dễ đi rồi oh, chú qua cái nha rồi ờ, chú qua cái nha anh chị mà ở phía sau á rồi con chào bà qua chào bố vậy đó hả ờ đây lên đây anh quay cho thiếu sáng dữ đây là tủ đi ơi đủ ánh sáng rồi mấy gà đi đứng khó khăn hay gì bà thấy sao ngồi không vậy đi đứng khó khăn hả dạ dạ dạ thì bữa nay con cũng tính gửi cho bà 2 triệu á dạ liêm liêm liêm ơi vô và lấy cái sợi dây này máng giùm bà mấy sau này giùm anh đây ủa sao có cuộc không sợi dây này cuộc ở đâu ủa bị đứt rồi hả kìa kìa ở trong đó ở trong đó có sợi dây để cho nó làm cho bà bà đi không cột lại đi cho nó cho nó đỡ chút nữa mở ra cho quay phim xong ờ, dạ. ừ. à chim không hả à. dạ rồi ok rồi đó về dạ, cái gì trời ơi có gì đâu <laughs>

chứ giờ con đâu có rảnh thời gian đâu mà con vô con sửa được cái này anten đồ dạ ừ. thì ờ, đó dạ thì nếu nó bị trùng chặt gì đó, thì mình cứ việc sửa kêu thợ vô sửa chứ ờ, giờ ờ, đợi con sửa dạo này con bận nhiều lắm con còn cất nhà máy ấm ở trong kia còn à, vợ con sắp sanh nữa con là ghé thăm mấy cụ là con tranh thủ dữ lắm luôn á chứ con không có thời gian mỗi người con ghé là tranh thủ cỡ khoảng 10 phút là con đi liền á tại vì à, tuần sau à, vợ con đang trong tuần sanh á là giờ không biết đau bụng sanh lúc nào mà con vẫn còn nhớ tới các bà để con đi à, gửi hỗ trợ cho các bà tại vì con dạ dạ thì chờ bữa nay nè à, con gửi tiền lại cho bà 2 triệu bà chích ra một ít á và đưa cho cô ờ, Phượng đi sửa cái điện ờ, ở quên cái cái tivi nói chung là ăn mắt nó rẻ mà nhưng mà tại vì ờ, không, sợ không lên đó hả ừ, không sửa rồi tiền thôi nó sửa rồi để chút nữa con nói chuyện với cô phượng cho còn cái giỏ quà đó là của à, chị chị rác bên Mỹ gửi hỗ trợ cho bà ừ. con chích ra 500 ngàn con mua để à, làm phần quà biếu quà Tết cho bà ừ. cái đó em gửi cho bà nha chị à, nghe chị à, chị chị Red chị Red ở bên Mỹ chị tên Lan nhưng mà kêu chỉ kêu đọc là chị Red <laughs> còn à, đợt trước con còn à, ba con biết là thiếu cái cái vô tiếng ừ. bởi vậy buồn thì bởi vậy con mới nói là mình cứ gửi cho người ta sửa chứ bà vô bà cứ nói không có vô tiếng buồn con hoài cũng không giải quyết được gì đâu con cũng không biết sửa sửa à, không biết ờ, sửa thì được rồi ờ, không biết nó ăn tiện nhiêu rồi. thì không ăn tiện nhiêu thì mình phải đưa cho người ta sửa người ta mới biết là ăn tiện nhiêu chứ đúng không chứ giờ mình không đưa người ta sửa thì sao người ta đâu biết bị bệnh gì giống như là bệnh thì phải ra đưa cho bác sĩ chuẩn đoán rồi người ta mới biết là cái giá tiền chứ giờ à, bà cứ <laughs> đợi con vô đợi con vô để sửa con cũng đâu biết sửa con cũng phải ginh đi à ừ. với lại bà cũng thông cảm cho con còn nhiều người lắm con cũng không có thời gian nhiều đặc biệt là con tranh thủ dữ lắm luôn á như con con nói với bà rồi đó vợ con sắp sanh mà con vẫn còn nhớ tới các bà để con vô con hỗ trợ cho các bà thì mong các bà thông cảm cho con nha chứ à, đừng có bắt con mà phải ôm tivi đi sửa như vậy với lại từ đường ngoại chồng vô đây rất là xa hiện giờ đó có cô phượng cô phượng có nói là cổ sẽ ôm đi cô nhờ cháu ôm đi nhưng mà tại vì bà không có cho đem đi sợ dạ, trời sợ ăn tiền mất thì giờ bữa nay con đã nói bữa nay con đưa tiền nè ừ. thì đợt trước con còn giữ quỹ của bà là 7 triệu thì bữa nay con trao cho bà 2 triệu là con còn giữ 5 triệu nha đây ừ, có sửa được sợ ăn mất hồi, hồi tháng rồi con cũng đưa cho bà mấy triệu đó mà hồi đợt ở ờ, clip phần 16 con đưa cho bà mấy triệu đó xong chịu đưa sửa đi trời ấy đâu con hiện giờ đưa đi sửa đi ha ừ. hai ừ. triệu nha đếm lên con coi đủ không rồi để mình ăn tết luôn nha ừ. mình mua cái gì đó trong nhà mình cúng kiến đừng có buồn con nha nhờ ờ, <laughs> dạ thì giờ phải đi sửa nó mới hát được chứ không đi sửa là hát được con cũng không có ừ, gành về đồ điện tử đâu dạ bây giờ ăn mắt bây giờ ăn mắt hay ăn ghẻ gì á mình cũng phải sửa mình cũng phải sửa sửa mình mới có coi được còn chẳng hạn như mình không sửa là mình buồn hiu luôn với giả lại á đợt trước à, em mua ở ngoài phong điện ngoài chị chị ra ngoài mình hỏi cái chỗ điện tử ở ngoài á dạ đúng rồi chỗ ba sơn á rồi ra ngoài ba sơn ngoài á nếu coi còn chế độ bảo hành không thì à, thì à, nói người ta vô bảo hành dạ cái này em nói là nó không có bị gì đâu tại vì nó không có bị đài nó bị đài thôi tại tivi vẫn còn mở được mà nó nó không lên nó không lên nó không lên là tức là nó bị đài có thể là bị do anten đổi gì đó nhưng mà con là không có chuyên môn cái này sợ <laughs> mắt phải không giờ là mình có tiền rồi đó cái này mấy trăm ngàn à mình nhính ra ít còn không nữa thì lấy thêm không con đưa cho bà thêm con còn giữ 5 triệu nè đưa bà thêm triệu nữa nha con đưa bà thêm triệu nữa nha để bà sửa rồi đưa thêm triệu nữa nha ừ. có gì cô cô phượng à, sửa cái tivi giùm bà em con nghe cô phượng rồi có gì nào con về đây chịu nữa là con còn giữ bà 4 triệu nha ừ. Để Tết bà có nhà bà coi Còn giữ bà có 4 triệu nha Em còn giữ có 4 Ủa anh con còn giữ có 4 triệu nha cô Phượng Con muốn chừng nào muốn lấy hết thì con đưa hết luôn à Còn không muốn con giữ thì con giữ Giữ thì hàng tháng con đều vào Con thăm Còn khi mà con đưa hết rồi thì nhiều khi ừ, Hiếm dữ lắm còn mới chở, ờ, chở vô có dịp dữ lắm á, hay là tết nhất đồ á lễ lộc đồ á còn ờ, nếu mà con có giữ thì hàng tháng con ghé để con chủ yếu là con muốn biết cho mấy bà còn khỏe hay không dạ sao cô phượng là làm ờ, chứng minh là mới lại hả cô ừ, được, được mà rồi con kêu nó chở nó đi gửi luôn rồi sẵn là coi tivi luôn á có gì đâu mình cần mình bút chứ chú nó dở chú thanh rồi nhiều khi mình bút có vô được nữa rồi vậy thôi vậy con gửi luôn nha ừ. rồi ok vậy con gửi luôn nha gửi hết trơn quỷ luôn nha rồi vô à thì chừng nào mà con có thời gian rảnh con mới vô được chứ liêm đếm giùm anh ơi liêm 4 triệu nữa là 8 tờ 8 tờ đếm giùm anh đủ 8 tờ đưa cho bà tám tờ đủ luôn hả trời rút ừ. cái hay vậy đẳng, đẳng cấp rút tiền <laughs> đây rút cái bụp cái dính luôn đây 4 triệu sau nữa nè 1 triệu hai triệu ba triệu bốn triệu rồi xong nha à, Phước cũng thưa với cô chú anh chị là sau phần 17 này thì Phước đã gửi lại tất cả quỹ cho bà Úc qua và hiện tại là Phước không còn giữ gì tiền của bà nữa đã hết tiền rồi còn nếu mà cô chú anh chị nào về sau có thương tình bà gửi hỗ trợ bà thì Phước sẽ vào chuyển cho bà còn nếu có dịp hay là có duyên gì đi ngang hữu duyên Phước sẽ ghé lại thăm bà hay là chừng nữa chẳng hạn như bà có chuyện gì thì Phước sẽ báo cho cô chú anh chị à, để biết được và nắm tình hình của bà giỏ quà thì mình cứ cất lên nha để lên là mình chưng sao hả dạ rồi để đây con hồi con chụp tấm hình cho nha rồi thôi vậy uh, phước xin chào ờ, cô chú anh chị và các bạn nha tại ở ờ, clip sau bye bye và hẹn gặp lại à